ngày anh đi trăng khuya treo lưng lờ dòng sông còn nước như ngừng ngày chia phôi hàng cao đứng im rũ rượi chờ anh ra trái đơm bông mình em đây thui thui bên liếp giường mà còn lối xóm